bát tàng hình của T Casino thì anh em cũng đã biết rồi đấy chất lượng thì đảm bảo đấy, mẫu mã thiết kế thì rất là đẹp anh em nhìn này nhìn sơ qua về con bát này thôi bằng mắt thường anh em cảm nhận như thế nào rất đẹp đúng không ạ không khác gì bát bình thường của anh em cả đấy, anh em nhìn này rất đẹp đúng không với mỗi chiếc bát chúng tôi đều có kiểm tra đoàn hoàng này tem mát bảo hành cho anh em đấy, bảo hành chế độ bảo hành 6 tháng nhé lỗi đổi mới 100% nhìn rất đẹp đúng không ạ Đây là một cái mẫu bát long phượng thì ngoài cái mẫu bát long phượng này ra thì anh em cũng có thể sử dụng thêm những cái mẫu bát khác chẳng hạn như bát Lohaco, Hải Dương rồi Thái Bình Đấy, rất nhiều mẫu thì à, anh em mà đặt mua bát thì à, chúng tôi sẽ tư vấn mẫu cho anh em Đấy, anh em ở chỗ anh em sử dụng mẫu bát nào thì chúng tôi có thể uh, <coughs> chọn lựa cho anh em được Đấy. Nhưng một số mẫu bát đặc biệt như mẫu bát cổ hoặc là mẫu bát nhựa hay bát ngọc gì đấy cho anh em chơi riêng biệt những cái mẫu bát như thế thì chúng tôi cũng có thể làm cho anh em anh em có thể gửi cho chúng tôi hai cái bát hoặc ba cái chúng tôi sẽ à, làm cho anh em chỉ khoảng 4 à, đến 5 tiếng thôi là sẽ có một cái bát mới cho anh em anh em có thể lên cơ sở để làm nhé bên mình có hai cơ sở một là bến xe Mỹ Đình hai là bến xe miền Đông Đấy. anh em cứ liên hệ hotline trên màn hình mình sẽ à, tư vấn cụ thể cho anh em hơn à, còn à, hôm nay mình sẽ đi test và review cho anh em về con bát tàng hình này thì nó có hai dòng là một là tự động hai là khiển thì à, mỗi dòng thì nó có một cái ưu nhược điểm riêng thì anh em muốn chi tiết cụ thể hơn về từng dòng thì anh em sẽ à, vào đăng ký kênh và vào kênh của mình để xem nhé còn à, trên video này mình sẽ giới thiệu cho anh em kia à, con bát tàng hình tự động bát tàng hình tự động à, gọi là bát tàng hình à, <coughs> loại này là bát tàng hình trốn tang gọi nó trốn tang vì à, à, dòng bát tàng hình thì chắc chắn là nó có tang rồi nhưng cái dòng bát này là nó có thể trốn được tang nhé anh em kiểm tra bằng cái cách cơ bản nhất là soi đèn led này hoặc là ngâm qua nước khò qua lửa thoải mái mình có thể đảm bảo cho anh em test những cái, cái đấy là hoàn toàn ok à, đơn giản nhất như là soi đèn led thì à, trời nó hơi sáng nên à, anh em có thể soi đèn led nó không nhìn rõ lắm nhưng mà mình đảm bảo anh em luôn là soi đèn led bít bát rất là trong đây mình sẽ soi đèn led cho anh em này đít bát rất là trong anh em có thể hoàn toàn soi qua đít bát được đây anh em nhìn không nhìn thấy không đít bát cong đúng không với những cái mẫu bát tàng hình à, cổ đời xưa thì đít bát nó đen ngòm anh em không bao giờ có thể nhìn qua bát được đấy, các cạnh này nhìn rất là rõ xuyên qua được các cạnh này đấy, anh em nhìn này đấy, trốn tang rất là kỹ luôn thì à, đấy là loại một bát tàng hình à, tự động tự động sóc cái nghĩa là khi anh em sóc cái này nó sẽ tự động hiện lên đấy. anh em có một bộ màn kết hợp cùng còn bát tàng hình khiển là anh em sẽ phải bấm khiển thì mắt camera nó mới mở đây là một bộ khiển của con bát tàng hình à, khiển để video về bát tàng hình khiển mình sẽ để trong phần bình luận nhé anh em hãy vào phần bình luận để xem đây đây là bộ màn của con à, bát tàng hình tự động này đây anh em à, bật cái màn này lên đây nút bật đây này Đấy. anh em bật màn lên nó sẽ hiện màn Đó, mình sẽ sóc cái cho anh em xem này rất nét đúng không anh em nhìn xem tứ tử ở đây tứ tử đen nhìn rất là nét anh em nhìn qua video chắc cũng thấy rất rõ ràng lẻ tất tay lẻ nhá kể cả là chồng vị thì anh em cũng nhìn rất là rõ ràng lẻ anh em muốn kiểm tra lại thì xoay cái bát một chút Đấy. anh em nhìn này lẻ này rõ ràng là chồng vị nhưng mình vẫn nhìn ra là lẻ ba xanh một đen mở ra cho anh em xem chuẩn không ạ Đấy. anh em đánh vàng vị thì cũng chuẩn xác 100% nhá, chỉ cần anh em úp được bát vào thôi ngoài con màn dây này ra thì à, nó sẽ sử dụng thêm những con màn 6300 này anh em nhìn này những con màn này cũng rất là tốt Đó, anh em nhìn này Đó, anh em nhìn thấy màn lên chưa đấy những con màn 6300 này sẽ giúp anh em ngụy trang trực tiếp trong cuộc chơi à, và màn dây này thì khi anh em có kỹ thuật bên ngoài thì anh em sẽ sử dụng màn dây này Đấy, còn à, khi vào trực tiếp cuộc chơi mà anh em không có kỹ thuật anh em luồn mỗi bát vào thôi thì anh em sẽ sử dụng con màn này để ngụy trang nhé màn 6300 này màn 1280 này đấy à, hiện đại hơn một chút đấy về những cái bộ màn này thì à, nó là quá là bình thường rồi đúng không ạ rất nhiều anh em biết rồi nhưng mà hiện đại hơn một chút thì bên T Casino có một cái dòng gọi là wifi đấy. bắt tàng hình kết hợp wifi thì đây là cái củ wifi nhé anh em đây là một củ wifi này nó sẽ kết nối với con điện thoại của anh em kết nối với con điện thoại này thì trực tiếp con điện thoại này sẽ trở thành màn soi của anh em đây là một con điện thoại cảm ứng bình thường của anh em cái củ wifi này kết nối với à, cái uh, <coughs> con điện thoại nó sẽ trở thành à, à, một cái màn soi cho anh em thì à, củ này sẽ cách bát tầm 1 mét còn cái màn này có thể cách bát được khoảng tầm 15 đến 15 mét đấy thì tùy anh em Đấy, anh em sẽ để cái củ wifi này gần bát nhé còn màn thì kỹ thuật là bên ngoài cũng được mà anh em trực tiếp cuộc chơi cũng được mình sẽ mở củ wifi lên để test cho anh em nhé anh em nhìn này khi anh em gạt on off bên mình đã ký hiệu sẵn cho anh em rồi Đấy, anh em gạt on lên Đấy, anh em nhìn xem, đèn xanh nó nháy như thế này nghĩa là đã có bắt đầu có wifi anh em sẽ kết nối với con điện thoại anh em hãy mở wifi điện thoại ra anh em kết nối vào phần cài đặt nha anh em vào phần cài đặt mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cái phần cài đặt này à, cụ thể để anh em kết hợp với cuộc chơi cho nó dễ dàng Đấy, anh em theo dõi video của mình cũng có thể làm được cài đặt kết nối wi-fi này Đấy, đây là wi-fi à, của con củ wi-fi anh em nhìn thấy tên không tên dài và loằng ngoằng này chính là tên của nó đấy kết nối rồi khi đã kết nối được anh em tải cho mình một cái phần mềm anh em tải sẵn trong máy cho mình một cái phần mềm gọi là iCamera với cái phần mềm iCamera này nó sẽ biến con điện thoại cảm ứng của anh em thành à, một con màn soi rất là tuyệt vời à, đây là điện thoại Samsung nhé Đấy, điện thoại nào cũng được anh em ấn cho phép này đây cài đặt start này anh em nhìn thấy chữ start ở góc không ấn vào start ấn start thế là điện thoại của anh em thành một cái màn soi rồi đấy mình sẽ để ở đây này cho anh em xem wifi này đấy. Ui, xăng nét không đấy, anh em nhìn thấy xăng nét không Sắp đôi nhá đấy. đấy anh em nhìn thấy không ạ lẻ nhá chồng bị lẻ này ba đen một xanh này nhìn rất là rõ ràng và sắc nét Đấy, anh em nhìn thấy đấy là ba đen một xanh nhìn qua con màn điện thoại này rất là sướng đúng không anh em đấy sắp đôi này nhìn rất rõ ràng đúng không đấy. kể cả là anh em làm kỹ thuật cũng như là anh em làm uh, trực tiếp trong cuộc chơi thì nhìn rất là nét sắp đôi đấy. cục wifi này rất là lợi hại một cục wifi nhỏ gọn nhét trong người như thế này thôi hoặc là anh em để vào một góc nào đó cạnh bát là được Đấy, rất đơn giản dễ chơi Đấy. thì anh em ờ, muốn đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình 0974 07 từ quý 3 hoặc là 0844 17 từ quý 9 nha à, cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino à, xin chào toàn thể anh em